Chào tất cả anh em, Big Group đã quay lại với một định dạng điểm tin hấp dẫn hơn. Hôm nay, ngày 13 tháng 5, chúng ta sẽ điểm qua một số tin tức nóng bỏng của thị trường tiền điện tử. Tin nóng nhất vừa qua với anh em thị trường crypto là sự thay đổi trong chính sách quản lý tiền điện tử. Theo đó, Bộ Tài chính Việt Nam đã thành lập một đội ngũ nghiên cứu để phát triển và xem xét kỹ lưỡng các dự thảo chính sách liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số và tiền ảo. Đội ngũ được công bố vào thứ hai sẽ bao gồm 9 thành viên do Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đứng đầu, đồng chí Phạm Hồng Sơn. Các thành viên bổ sung bao gồm Ủy ban Chứng khoán, vụ chính sách Tổng cục Thuế, vụ tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, vụ pháp chế, cục giám sát quản lý về hải quan, viện chiến lược và chính sách tài chính, đội ngũ nghiên cứu sẽ giúp Việt Nam theo kịp các phát triển mới trong lĩnh vực blockchain đang phát triển nhanh chóng, cho phép Việt Nam đáp ứng các thách thức pháp lý với sự linh hoạt hơn. Chi tiết bạn có thể theo dõi bài viết ở dưới mô tả. Tổng nguồn cung stablecoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại 10,4 tỷ đô la vào thứ ba, lần đầu tiên vượt mốc 10 tỷ đô la. Terra vẫn thống trị lĩnh vực stablecoin với 85,1% thị phần và hơn 8,8 tỷ đô la trong tổng nguồn cung. USDC đứng thứ hai với 7,2% thị phần. Tổng nguồn cung đã tăng vọt trong năm 2020 cho đến nay, tăng 79% kể từ đầu tháng 2, theo kết quả nghiên cứu của The Block. Cùng với sự tăng trưởng chung, sự thống trị thị trường của Tether cũng tăng từ 82% vào đầu tháng 2 lên 85%. Sau vài ngày phát động cuộc thi trading trên Bibit dành riêng cho thị trường Việt Nam, hiện tại Bit ghi nhận đã có gần 40 người tham gia cuộc thi, để nâng cấp giải thưởng lên mức 2. Top 3 người tham gia đang có mức lợi nhuận cao nhất ở mức khoảng 58%, 63% và 82%. Bibit là một sàn giao dịch tập trung mới tại thị trường Việt Nam. Bạn có thể tham gia giao dịch các hợp đồng vĩnh viễn USDT với 4 đồng tiền điện tử hàng đầu thị trường. Bản tin tới đây là kết thúc, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai, ngày 14 tháng 5. Xin chào và hẹn gặp lại.